chuyện thân quen bấy lâu tự dưng hôm nay nghe xong thấy cô đơn là thường tăng ca bữa cưới cho kịp giờ xe đi cuối năm lòng thầm mong nhanh nhanh về với gia đình vì tết này cháu con cùng nhau sum vầy lì xì nho sinh ba mẹ hỏi rằng tôi tình liệu còn có về hay không Sao con có để tay tèo nhau nhóc đã cưới cho mong mà chưa gặp Biết sao được cuộc sống bộn bề xung quanh còn bao thứ phải lo Đôi khi chỉ muốn buông bỏ tất cả nhưng rồi lại phải cố gắng để đạt mơ xa còn nhớ mùa dưa hấu đỏ, còn nhớ mùa bánh trưng xanh còn nhớ ngày trước bên mẹ đánh đòn giao hàng đạp xe công văn Và còn nhớ mùa Tết năm đó, gia đình ta quay quanh bếp hồng và còn nhớ mọi người Thế nên năm nay con sẽ về năm năm nay con sẽ về năm nay con sẽ về năm năm nay con sẽ về năm nay con sẽ về năm năm nay con sẽ về cho dù trong gai chắc trở không đủ sức thở thì năm nay con sẽ về năm nay con sẽ về năm năm nay con sẽ về năm nay con sẽ về năm năm nay con sẽ về năm nay con sẽ về năm năm nay con sẽ về cho dù nắng sáng ở hôn mình đất này chẳng nên chung thì mẹ ơi năm nay con đã về vẫn tiếng nói ấy vẫn câu chuyện thân quen bấy lâu tự dưng hôm nay nghe xong thấy cô đơn là thương bước cuối cho kịp giờ xe đi cuối năm lòng thầm mong nhanh nhanh về với gia đình như vậy cả nhà bên nhau một mùa tết